Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Việt Dũng soi kèo, nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ngày hôm qua ở trên kênh Việt Dũng bóng đá mình đã đưa ra cho anh em một video tham khảo đó là về trận đấu giữa Leicester City đối đầu với Wolverhampton thì ở trong trận đấu này mình đưa ra mã kèo tham khảo đó là Wolverhampton cộng 0.25 thì ở mã kèo này đã tạch cùng với là về trận đấu ờ, giữa Benford đối đầu với Aston Villa thì trong trận đấu này mình đưa ra là mã kèo Benford ở thi đấu ở kèo thì ở mã kèo này đã hòa khi mà tỷ số là một đều nhưng mà cái điều này không sao cả khi mà ở video nào mình cũng đã nói với những anh em rằng á, là những mắc kèo trên kênh youtube chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư còn những cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư thì chỉ có ở tele a còng chúng xoay kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình những cái mã kèo mà mình gửi ở trong nhóm vip việt dũng ấy, thì lại hoàn toàn miễn phí cũng như là không lấy bất kỳ đồng phí đồng lộc nào của anh em cả vì vậy anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo ngày hôm qua mình đã gửi vào trong nhóm vip việt dũng cùng với những anh em mà đã đồng hành và tin tưởng mình thì anh em có thể thấy ngày hôm qua ở trận đấu giữa Fulham với Leeds United thì mình đã gửi cho anh em là mã kèo Fulham còn ở trận đấu giữa Brentford đối đầu với Aston Villa thì mình đưa ra mã kèo là Brentford à, ở kèo đồng thì trong à, cái mã kèo này thì đã là hòa khi mà tỷ số là một đều. Còn về mã kèo là Valladolid đối đầu với Girona thì mình đã đưa ra cho anh em là mã kèo à, Valladolid ở thi đấu ở kèo đồng thì mã kèo này đã thắng với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Valladolid. Còn về trận đấu giữa Dortmund và Frankfurt thì à, trận đấu này đã tạch khi mà tỷ số Trận đấu này 4-0 nghiêng về phía đội chủ sân là Dortmund, còn về mã kèo đó là Azure đối đầu với Alit ở trong giải đấu League One thì mình đã đưa ra mã kèo hôm cộng 0.75 thì mã kèo này đã ăn trọn vẹn khi mà tỷ số của trận đấu này là một đều. Cùng với đó sẽ có một số anh em nhắn à, tin cho mình để xin kèo ví dụ như anh em này là đã mình đã được gửi cho anh em này là mã kèo Fulham ở trong trận đấu giữa Fulham đối đầu với Leeds United cùng với đó mình đã gửi cho anh em một mã kèo xin 3 đó là Mai 05 khi mà thi đấu với à, Bayern cùng với là Osasuna cộng với là Fulham thì cái má kèo xin 3 này ra ăn trọn vẹn khi mà cả ba má kèo này đều ăn à, với tỷ số rất là khác biệt như là trận đấu này thì tỷ số là 4-1 trận đấu này là tỷ số là 3-1 cũng như là Fulham là tỷ số là 21 cùng với là một số kèo khác như là kèo à, mình đã gửi cho anh em này là má kèo Valladolid đối đầu với Girona thì mình đã gửi cho là má kèo Viro Valladolid ở trong cái má kèo này để anh em có thể tham khảo và đầu tư còn ở cái Người anh em này thì mình đã gửi cho má kèo à, Bedford cộng à, không ở kèo đông thì à, má kèo này đã hòa rất là đáng tiếc. Còn về người anh em này nữa, khi mà trận đấu giữa Liverpool à, đã diễn ra với à, Johnston thì mình đã thấy một điều à, thay đổi ở cái má kèo nhà cái đưa ra thì mình đã cho người anh em này là bắt à, Southampton ở trong trận đấu này với uh, má kèo là cộng 2.25 nhưng mà người anh em này lại không bắt kịp và chỉ vào được uh, má kèo là hai hòa mà thôi. Và trong trận đấu này anh em có thể thấy khi mà Liverpool đối đầu với Nottingham Forest thì tỷ số đã là 3-2 và đã ăn được cái má kèo này khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Nottingham Forest lên tới trận tận là hai trái 25 thì xin chúc mừng những anh em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn đang chưa có một à, nhóm chơi uy tín cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm và hoàn toàn là miễn phí không thu bất kỳ đồng phí đồng lộc nào từ anh em. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong khuôn khổ Serie Đó là trận đấu giữa Atalanta đối đầu với Roma Thì uh, trận đấu này anh em có thể thấy là được uh, diễn ra vào lúc 1 giờ 45 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023 Và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 31 của giải đấu la Serie Thì uh, liệu rằng trong cái trận đấu này hai đội bóng đối đầu với nhau đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để nâng cái thứ hạng của mình uh, trên cái giải đấu CA mùa này thì uh, mời em đến với video nhận định hôm nay của Dũng thì trước khi mà bước tới video nhận định thì anh em đang xem video, yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo cho anh em có thể xem và tham khảo. À, thì bây giờ anh em cùng mình đá qua cái uh, kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này. Anh em có thể thấy đội chủ nhà Atalanta được nhà cái đưa ra mức chấp cho là 0.25. Khi mà bỏ một vào Atalanta sẽ ăn được là 1. 01 cũng mới là bỏ một vào AS Roma sẽ ăn được 0.91 và hiện tại kèo tài xỉu đang niêm yết ở mức 2.25 cùng, cùng với đó anh em có thể thấy là kèo cực chấp hiệp 1 được niêm yết ở ờ, kèo đồng cũng với là kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức ờ, một trái hòa và anh em có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một số kèo sớm như là tỷ số chính xác rồi ờ, kèo tài xỉu bàn thắng này tổng số bàn thắng này bàn thắng đầu cuối bàn thắng lẻ chắn rồi thắng và giữ sạch lưới cực thắng đảo tỷ số cách biệt cùng với là kèo góc kèo xiên và kèo thể phạt thì à, những cái kèo góc kèo xiên rồi kèo thẻ thì à, mình sẽ gửi vào trong nhóm à, của mình dũng à, việt vip dũng anh em nào mà chưa có một cái à, nhóm chơi cũng như là đang chơi qua thầu qua cỏ để còn mất tiền lan tiền phí ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình qua Zalo hoặc là Tele để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi cũng như là mà đưa anh em vô nhóm để chúng ta cùng chiến những cái mã kèo à, sắp tới ở trong cái ngày 26 thì anh em có thể thấy khi mà anh em mà chơi qua thầu qua cò thì uh, như anh em kết cái kèo uh, à, AS Roma anh em bỏ một ăn uh, à, 0.91 nhưng anh em chơi qua thầu có cò thì uh, thầu có chỉ cho anh em ăn là 0.80 0.85 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em nên mình uh, khuyến khích anh em hãy có một trang chơi riêng để anh em có thể tự do ra vào các kèo khác nhau ở trên uh, trang này anh em có thể thấy ở đây còn đến với trận đấu ngày hôm nay, anh em có thể thấy là hai đội bóng từ uh, trước tới nay đang đối đầu với nhau tổng cộng là 48 lần. Trong đó thì có là 9 trận hòa cùng với là 15 trận thua thuộc uh, về sân sân của AS Roma và AS Roma đã thắng tới 24 à, lần trong uh, tổng số 48 lần uh, chạm trán với nhau. Còn cái phong độ hiện tại thì anh em có thể thấy à, về phần sân của đội chủ nhà Atalanta thì à, phong độ hiện tại họ đang được đánh giá mức ổn định khi mà được đánh giá mức khoảng 50% trong 6 trận đấu gần đây nhất thì à, có hai trận thắng, hai trận hòa và hai trận thua. Còn về phần sân của đội khách AS Roma thì có thể thấy phong độ họ nhỉnh hơn một chút khi mà được đánh giá ở mức 67% trong 6 à, trận đấu gần đây nhất họ chỉ à, để thua hai trận cùng với là có 4 trận thắng trong 6 à, trận đấu gần đây nhất với cái phong độ là vậy thì anh em cùng mình xem qua cái sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng ở trong trận đấu này thì có thể thấy hai đội đều sẽ sử dụng cho mình là đội hình à, uh, <laughs> 3412 như là ở phần sân của AS Roma thì sẽ có hai à, tiền à, đạo thi đấu hàng công cao nhất đó là Paulo Di Pala cùng với là số 9 Tammy Abraham còn về phần sân của đội chủ nhà Atal Atalanta thì có thể thấy thì hàng công cao nhất của đội bóng này sẽ gồm có Holum cùng với là Zapata và một tiền à, vệ thi đấu ở đường sau đó là Edison thì à, còn về mà phần vắng mặt mà không thể tham gia trong trận đấu này thì về phần sân của đội khách anh em có thể thấy là sẽ có 3 cầu thủ không thể tham gia cho chấn thương đó là Kalop, uh, Smalling cùng với là Windanzum. Cùng với đó là sẽ có một cầu thủ nghi ngờ không thể tham gia ở trong trận đấu này đó là nemaja Matic còn về phần sân của đội à, chủ nhà Atalanta thì à, đội bóng này có bốn cầu thủ không thể tham gia do chấn thương. Anh em có thể thấy là đó gồm có Atebo, Lungeri cùng với là Molicki, Loman và trong đó sẽ có ba cầu thủ à, nghi vấn không thể tham gia được đó là Ederson, Zapakutat cùng với là Michel còn hiện tại ở trên bảng xếp hạng thì anh em có thể thấy là phần sân của AS Roma đang uh, có vị trí thứ 4 sau khi mà trải qua 30 vòng đấu thì đội bóng này có 56 điểm. Hiện tại đang cách biệt với vị trí thứ ba là Juventus với khoảng 3 điểm mà thôi. Và đội bóng này có cho mình là 42 bàn thắng cùng với là 26 bàn để bị thủng lưới. Và trong cái mùa giải này, trong 30 vòng đấu anh em có thể thấy đội bóng này có 17 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 trận thua. Còn về phần sân của đội chủ nhà thì đang có cho mình vị trí thứ bảy. Sau khi mà cũng trải qua 30 vòng đấu thì có cho mình 14 à, chiến thắng, 7 trận hòa và 9 trận thua. Trong đó có 48 bàn thắng cũng phải là 35 bàn để bị thủng lưới trong mùa giải này. Và hiện tại đội bóng này đang có cho mình là 49 điểm sau khi mà trải qua 30 à, vòng đấu vừa rồi và hiện tại đang cách biệt với à, AS Roma khoảng 7 điểm thì anh em cùng mình xem qua cái lịch sử mà thi đấu gần đây của hai đội bóng về phần sân của đội chủ nhà Atalanta thì có thể thấy trong 10 trận đấu gần đây nhất của cái đội bóng này thì uh, Atalanta có cho mình là 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 trận thua. Đội chủ nhà đang có hai trận không thể thắng, đó là trận thua 2-0 trước Bologna cùng với là trận hòa một đều trước uh, ờ, Florentina ở cái lượt trận ngày 18 tháng 4. Thì anh em cùng mình xem qua ở trận hòa ở lượt trận ngày 18 tháng 4 khi mà thi đấu với Florentina thì đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng được cái Atalanta đã thắng được với kèo châu Á khi mà tỷ số là một đều trong trận đấu này và cùng với đó trong trận đấu này lại chỉ có 6 góc cùng với là bốn thẻ vàng được đưa ra còn về trận thua trước Bologna thì có thể thấy ở trong cái trận đấu này à, thì à, nhà cái đưa ra mức chấp cho đội chủ nhà Atalanta với mức chấp 0.75 và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 nghiêng về đội khách Bologna và ở trong cái trận đấu này thì cũng chỉ có 6 góc cùng với đó là có tới là 5 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này còn về trận uh, thắng gần đây của đội bóng uh, đội chủ nhà này anh em có thể thấy là trận thắng 3-1 trước uh, à, Monici. Thì uh, trong trận đấu này thì uh, anh em có thể thấy là đội chủ nhà Monici được uh, Atalanta chấp là mức chấp một trái hòa và đã thua kèo châu Á khi mà để tỷ số nghiêng về là 1-3 về phía Atalanta trong trận đấu. Và anh em có thể thấy ở kèo phạt góc thì cũng có 6 phạt góc mà thôi nhưng mà có tới 5 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này thì như anh em sẽ thấy ở trong ba trận đấu gần đây nhất của Atalanta thì đều có con số là 6 góc được xảy ra còn về phần sân của đội khách AS Roma thì có thể thấy là trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có cho mình là 6 chiến thắng, 3 trận thua. Cùng với đó là một trận hòa thì anh em có thể thấy ở trong hai trận đấu gần đây nhất của AS Roma thì đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng với tỷ số là 4-1 trước uh, ờ, Reynolds cùng với là trận thắng 3-0 trước uh, thì anh em của mình xem qua hai trận đấu này ở trong trận đấu với um, ờ, Braynos thì ờ, đã thắng với tỷ số là 4-1 khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho AS Roma là 0.75 và đã giúp cho đội chủ nhà thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 4-1 ở trong trận đấu này còn kèo phạt góc và kèo thẻ anh em có thể thấy trong trận đấu này có lên tới là 13 góc nhưng mà lại chỉ có một thẻ đỏ cùng với là 8 thẻ vàng còn cái trận đấu mà thắng Unisi với tỷ số 3-0 ở trong uh, mùa giải này thì có thể thấy trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp cho AS là mức chấp 0.5 và đã giúp à, AS thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Còn ở kèo châu à, kèo góc và kèo thẻ thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì có tới là 5 thẻ vàng nhưng mà chỉ có 8 góc. Còn về trận thua gần đây nhất của đội khách thì có thể thấy là trận thua trước Feyenoord với tỷ số là 1-0 thì anh em có thể thấy trong trận đấu này thì đội chủ nhà Feyenoord đã đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng kèm châu Á khi mà tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà trong trận đấu này. Và khi mà thi đấu với Feyenoord ở cái lượt trận lượt về của cúp C2 thì uh, trong trận đấu này có là 10 góc cùng với là hai thẻ vàng đều nghiêng về phía đội chủ nhà Feyenoord. Còn về các trận đấu mà hai đội bóng này chạm trán với nhau á, thì anh em có thể thấy đây trong uh, ờ, 4 trận uh, đấu gần đây nhất mà hai đội bóng chạm trán với nhau thì uh, trong đó có hai trận chiến thắng thuộc về AS Roma cũng với là một trận thua trước Atalanta và có một trận hòa ở lượt trận 22 à, tháng 4 năm 2021 thì anh em có thể thấy trong trận đấu này thì hai đội bóng đều bị dính để đỏ như có thể thấy ở trong trận đấu thì thì Atalanta đưa ra mức chấp 0.75 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là một hòa trong trận đấu này và trong trận đấu thì có một cái thẻ đỏ được rút ra phút thứ 69 cũng là phút 90 cộng 5 và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì có tới là 12 góc được ờ, đá và với ờ, hai thẻ đỏ cùng với là 6 thẻ vàng. Còn cái trận đấu mà Atalanta thắng với tỷ số là 1-0 thì trong trận đấu này anh em có thể thấy là AS Roma đưa ra mức chấp là 0.25 và đây để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội khách Atalanta. Và ở trong cái trận đấu này thì cũng có một thẻ đỏ được rút ra, anh em có thể thấy là có 7 thẻ vàng đều thuộc về phần sân của đội khách Atalanta còn về phạt góc thì có thể thấy là trong trận đấu này lại chỉ có 6 góc mà thôi còn về cái trận đấu mà Roma thắng với tỷ số là 1-0 thì trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra là mức kèo đồng và giúp AS Roma thắng với tỷ ờ, số là 1-0 ở kèo châu Á trong cái trận đấu này và trong trận đấu này thì có 9 góc cùng với là 10 thẻ vàng và tới hai thẻ đỏ trong ờ, trận đấu này được rút ra thì anh em có thể thấy cái trận uh, AS Roma thắng với tỷ số là 4-1 thì ở trong trận đấu này thì nhà cái lại đưa ra mức chấp à, Atalanta lại chấp 0.75 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số nghiêng về uh, à, Aroma với tỷ số là 4-1 cùng với đó có thể thấy trong trận đấu này cũng uh, có khá là nhiều góc được đưa ra nhưng mà đều thuộc về đội chủ sân là Atalanta còn về phần uh, thẻ vàng thì có thể thấy trong trận đấu này chỉ có 4 thẻ vàng mà thôi nếu mà tính xa hơn ở trong cái uh, 10 trận đấu gần đây nhất mà hai đội bóng chạm trán với nhau thì uh, có 5 chiến thắng thuộc về Atalanta cùng với là 3 ba trận thắng thuộc về Roma như là trận thắng 1-0, ờ, trận ờ, Roma thắng 4-1 cùng với là trận ờ, Roma thắng với tỷ số là 1-0 và sẽ có hai trận hòa đó là trận hòa một đều cùng với là trận hòa ba đều thì anh em cùng mình xem qua trận hòa ba đều này thì có thể thấy ở trong cái trận hòa ba đều này nhà cái đưa ra mức uh, Atalanta chấp với mức chấp là 0.5 thì trong trận đấu này đã có tỷ số là 3 hòa và giúp Pro Ai thắng kèo châu Á còn về cái kèo phạt góc thì có thể thấy trong trận đấu này có lên tới là 11 phạt góc cùng với là ba thẻ vàng đều nghiêng về phía phần sân của Ai Vậy rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem và tham khảo thì uh, trong trận đấu này kèo nào sẽ là kèo sáng và là kèo đáng để anh em thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này thì sau đây mình sẽ đưa ra nhận định cũng như là chốt kèo cho anh em có thể tham khảo trong trận đấu giữa Atalanta đối đầu với Roma thì mình sẽ đưa ra cho anh em một kèo duy nhất đó là kèo Atalanta được uh, đưa ra mức chấp là 0.25 bởi vì ở trong cái trận đấu này thì uh, đội hình của Atalanta là có một hàng cầu thủ khá là đồng đều với khả năng tấn công và phòng ngự tốt ở trong cái giai đoạn này cùng với đó anh em có thể thấy ở khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình Atalanta thi đấu cũng khá là tốt khi mà có một trận uh, thắng một trận hòa đó là có hai trận thua còn về phần sân của đội khách thì lại có tới là ba trận thua thì anh em có thể thấy về phần à, mà lịch sử đối đầu của hai đội bóng đối đầu với nhau thì ủng, à, lịch sử đối đầu hoàn toàn ủng hộ Atalanta khi mà có tới 5 chiến thắng và ba trận hòa trong 10 trận à, hai đội bóng này chạm trán gần đây nhất cho nên trong cái uh, kèo này mình sẽ nhận định cho em là kèo Atalanta là một kèo sáng và một kèo đáng để em có thể tham gia đầu tư ở trong cái trận đấu này còn về kèo góc kèo thẻ cũng như là kèo tài xỉu thì mình phải có những cái thông tin chính thức về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu thì lúc đó mình mới có thể chốt cho anh em những kèo ở đó ở trong cái nhóm à, vip việt dũng của mình anh em muốn nhận được à, những cái mã kèo đó thì mình sẽ chốt cho anh em ở trong nhóm vip tại tele a còng dũng xoay kèo cũng như là zalo đang hiện ở trên màn hình bởi vì khi mà mình có thông tin đội hình cũng như là thông tin chính thức của hai đội bóng thì à, từ 10 đến 15 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì mình sẽ gửi vào nhóm này để anh em có thể tham gia và đầu tư cũng như hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu cò mà muốn có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau thì cũng có thể liên hệ cho mình qua tele a còng chống dịch kèo hoặc là zalo đang hiện trên màn hình mình sẽ gửi cho anh em những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn cũng như là trang chơi riêng để em có thể tham gia và đầu tư còn bây giờ dạ. mình xin phép kết thúc video tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh thì dũng bóng đá cũng như là dũng xoay kèo và xin chào tạm biệt anh em chúc anh em may mắn Hello anh em.